trên quốc lộ 52 một cái vụ tai nạn chấn động mà xuyên trên mặt báo rất nhiều nha các bạn làm từ đó xe di nguyễn rao bán không mua luôn nên giờ phải chạy tiếp khổ vậy đó thì cái vụ tai nạn đó duy à, cái vụ tai nạn đó duy xin to tóm tắt lại là nó xài nó, nó duy bị đụng nói chung là bị xe khách đụng thì à, chi phí cho cái à, việc mà mà mẹt nó báo giá thì bạn thấy rồi là 300 triệu đó là bạn thấy rồi thì à, cái vấn đề là bảo hiểm có ra tiền cho duy không thì các bạn quan tâm đúng không à. nhưng mà thật đáng buồn duy nói một câu ngắn gọn là không bảo hiểm không trả tiền tại vì đơn giản á, là cái lỗi đó là duy, duy đúng à, duy đúng à, à, cái luật bảo hiểm này các bạn phải nắm nha các bạn đây nó nói về luật chứ các bạn à, mỗi người có một cái nhận xét khác nhau về câu chuyện của bảo hiểm à, cái chuyện cái việc các bạn có mua bảo hiểm xe hơi không đó là tùy các bạn đó là duy không ý kiến và duy cũng không muốn là cái video này của duy nó mang một cái tín hiệu tiêu cực đến bảo hiểm và các bạn có suy nghĩ không đúng về bảo hiểm abc duy chỉ nói về cái tình trạng của mình cũng như là một cái bài học kinh nghiệm để giúp cho các bạn ờ, sau này các bạn có sự chọn lựa đúng đắn hơn trong cuộc đời các bạn nó bị bị đích cái đích nó bấy luôn rồi ờ, duy sửa đích lại sửa sửa đích lại ờ, nói chung là hãng mẹ có làm đích được cũng à, ngon lắm các bạn cũng biết rồi thì bây giờ á, mình sẽ nói về cái vụ mà 300 triệu đó khi mà bị tai nạn thì hai cái xe nó phải về đồn công an hết rồi các bạn khỏi nói đi tại vì sao lúc đó là cái bên đụng xe không có khả năng bồi thường tức là cái bên xe khách cái bên xe khách đụng nhiên cái một bùm mà tức là bây giờ á à, thêm mẹt khác về nữa rồi bạn đời sao đưa đẩy chán quá thêm mẹt khác về nữa rồi đó đó đó đó rồi ok à, thêm mẹt khác về đó <laughs> hai mẹt của tôi nó khổ vậy đó nói tới đâu rồi ta à cái vụ bảo hiểm xe khách á cái xe khách đó không có khả năng đền không có năng bồi thường cái, tại cái thời điểm đó mà tôi nói thiệt với bạn cũng không có cái cơ sở nào để bồi thường hết á ví dụ như bây giờ bạn đụng người ta đi rồi biết nhiêu đâu bồi thường kia nó xuống nó chém 1 tỷ bồi thường cho nó 1 tỷ à nope. đâu đúng rồi đúng không thì nó phải có một cái cơ sở là cái hãng cái gara uy tín của con mạc á nó được sự ủy quyền của con mạc phải báo giá cái này ra nó phải báo giá này ra và mình làm việc trên cái báo giá đó ai bị cái gì trách nhiệm ra làm sao dựa trên báo giá đó và cái báo giá sơ bộ á là nó nói là mà cũng biết nhiêu nói ai dám nói mẹ cũng đó nó chưa nói gì được nhiêu hết đó, nên thôi giờ về đồn đi đó về đồn nằm bãi rồi ngày hôm sau mẹ nó xuống kiểm tra bc đồ báo giá 300 triệu thì cái 300 triệu đó nó ai trả đúng không ai trả thì nguyên tắc thằng nào sai thằng đó trả nếu mà duy nguyễn sai thì bảo hiểm trả cho duy cái này mà phải hiểu nha nếu mà duy nguyễn sai thì bảo hiểm nó trả cho duy rồi xong rồi qua năm sau nó tăng tiền bảo hiểm lên ví dụ bảo hiểm tôi mua à, tám mấy triệu đi à, lúc đó là mua tám bảy tám tám triệu mua rồi thì năm sáu tăng lên trăm triệu lý do mà chạy xe ẩu quá rồi mày đụng xe người ta đồ này nọ mày bị hư xe rồi tao bán bảo hiểm cho mày tao phải tăng giá ừ. thì đó là cái luật thôi câu chuyện bảo hiểm ai cũng biết cả quay lại cái bản báo giá 300 triệu thì cái bản báo giá 300 triệu nghe là xanh là cái gì xin lỗi bạn vải rồi mồ hôi mồ hôi mẹ mồ hôi con nó toát nó đổ hết rồi đó thì bây giờ 300 triệu là ai chịu trên lý thuyết bây giờ là người sai chịu nha các bạn trên lý thuyết là người sai chịu thì bây giờ á bảo hiểm nó sẽ coi ai sai bạn hiểu không bảo hiểm này sẽ coi ai sai mà bảo hiểm coi ai sai dựa trên cái gì dựa trên cái report của công an công an phải ra cái report ừ ông nào sai đúng không may mắn thay cái report công an ra tôi đúng hết nên tôi đúng hết thì tôi phải chuyện xảy ra câu chuyện là tôi đúng hết ví dụ như giờ ví dụ như cái lỗi đi mà sai 5 năm bạn hiểu không cái lỗi mà ví dụ tôi nói cái này ví dụ thôi ví dụ mà cái lỗi sai 5 năm thì bảo hiểm phải trả tôi 50 phần trăm à ông kia phải trả tôi 50 phần trăm còn cái bảo hiểm còn cái ra cái bọt mà sai trăm không thì ông kia phải trả trăm phần trăm bảo hiểm oh, not my business từ chối nha ừ ờ, thân chủ tôi không có lỗi nha thân chủ tôi không có lỗi các cụ đi đòi ờ, ông kia đi là lúc đó là có hai trường hợp một là tôi đòi ví dụ như tôi đòi cái ông kia phải trả hoặc là tôi ủy quyền cho bảo hiểm là đòi ông kia phải trả đó là cái tôi nói nói chia sẻ bạn về câu chuyện về pháp lý nhưng mà thôi để mà giờ mà đòi điếc đòi điếc đòi tới đòi lui đòi xuôi đòi ngược thì bạn phải hiểu rằng ừ trong lúc đó là người ta sẽ gọi điện thoại ta đàm phán với mình bởi vì tùm la đúng không đâu phải tao đứng yên được ta nói thôi đàm phán tùm lum la thôi giờ nói chung là tai nạn cũng ai muốn đâu bữa đó xui thôi abc đồ này nọ nhà còn này còn kia đồ hen cái thôi cũng mệt quá giờ không lẽ để vào hiểm đòi biết chừng nào xong xe tôi cũng nằm bãi đây nói nói chung là tôi ngồi tôi đắn đo tôi suy nghĩ giữa tình và lý lắm các bạn đúng không giữa tình và lý giữa nhân tình thế thái và cách đối xử gọi là đối nhân xử thế như thế nào nên ừ. nó tóm lại tôi không nói dài dòng nữa tôi nói kết quả cuối cùng là bây giờ là cái bên đụng á là cái bên sai á đền cho tôi 120 triệu ừ. phần còn lại tôi chịu đã son kết thúc rồi xong rồi bảo hiểm á nó gọi đồ gọi thoại gì ủa sao anh chi chịu kỳ vậy anh không biết á là bảo hiểm bên kia nó có bảo hiểm nhân sự là bảo hiểm nhân sự chịu nó trăm triệu rồi nó định có hai chục à cái đó thôi dẹp ông bơi đi mệt rồi ờ, nói chung là tóm lại á là cái câu chuyện á là bảo hiểm của anh á nó không hỗ trợ được gì cả mà hiểu không mà bây giờ anh là người ở trong cuộc anh muốn giải quyết vấn đề cho nó nhanh đó tại vì sao anh chấp nhận cái cây này đơn giản á, là bên đụng á, người ta cũng nói năng rất là đàng hoàng người ta cũng cư xử rất là ok đó thì anh nhìn vô cái thái độ và cái thứ hai nữa là cái hoàn cảnh và cái thứ ba nó cái chuyện cũng không chả ai muốn nó nên anh chấp nhận luôn ông, ông có 120 triệu là được rồi tức là gì là cái cái cái người ta cũng chịu trách nhiệm chứ không phải người ta nói miệng bạn hiểu không người ta cũng chịu trách nhiệm bằng số tiền 120 triệu và số tiền 120 triệu đâu người ta có kệ ta đó mình không quan tâm nữa nhưng mà bạn phải hiểu rằng không phải là bên đó tốn 120 triệu là thôi đó nha các bạn bên đó là lỗi nặng á lỗi nặng đúng không lỗi thật sự với bạn còn tri tố chứ không phải giỡn đâu nó còn tri tố nữa nhưng mà cái này chuyện này tôi nói tôi nói không không phải là vlog này tôi nói được đó nên bên kia phải tốn thêm khoản tiền khác để đóng phạt này nọ abc đồ hiểu chưa rồi xong tôi bỏ tiền phần lại rồi tôi tôi tôi sửa xe cho nó xong và xe tôi sửa trong vòng 2 tháng sửa trong vòng hai tháng vậy thì cái câu chuyện quay lại cái bảo hiểm của của bên kia là trăm triệu bạn nghĩ coi nó có nhả trăm triệu không đầu tiền bảo hiểm trăm triệu nghe hay các bạn ở đây cứ đinh ninh ờ bảo hiểm nó trả 100 triệu ok ôi trời ơi 100 triệu có không mà bên kia nó trả bao nhiêu tôi cũng chả hỏi nữa duy nguyễn không có hỏi nên nó tóm lại cái cây của xe trắng duy á là nó bảo hiểm là không đụng vô bảo hiểm không đụng vô vậy bạn hỏi ủa vậy mai mốt duy nguyễn mua bảo hiểm nữa không câu hỏi hay câu hỏi hay à tôi cũng biết có mua đâu <laughs> chưa hết bảo hiểm bảo hiểm còn tới cuối năm lận chưa hết nên thôi cái cái cái, cái kết quả cái bảo hiểm nó là như vậy và bên kia tự nhiên tay bay vả gió tốn số tiền cũng trăm ngoài đúng không tự nhiên chạy xe kiểu gì cũng tốn trăm ngoài đó, nên nên tôi mới nói ở đây á ra đường á cái tai nạn là cái không ai muốn nên chúng ta phải chạy xe thật là bình tĩnh chúng ta phải chạy xe rất rất rất, rất là đàng hoàng để cho làm chi ừ để cho chúng ta không bị tai nạn mà bị tai nạn rồi nó sẽ khổ cho cả hai cái thằng đụng cũng chết và cái thằng bị đụng cũng khổ đúng không bạn đâu có đơn giản mày đụng người ta xong mày phải đền chứ mà mà bây giờ ừ, tình bài hoàn cảnh không có tiền bạc abc đồ vô xong rồi lo ví dụ như có một số trường hợp nói mà nó người nghèo Ủa, xin, tôi nói với bạn tôi khoan nói người nghèo người giàu đã bây giờ bây bây giờ các bạn là người nghèo các bạn có quyền phạm pháp à đúng không đúng không hợp lý không ạ à? bây giờ các bạn nói là các bạn khổ quá các bạn đi, đi vượt biên ở nước ngoài các bạn kiếm sống thì các bạn có quyền mang covid 19 về việt nam à bữa nay có hai ca đó toàn là vượt biên không à thì các bạn đổ thừa cho các nghèo đổ thừa cho các khổ để các bạn có quyền phạm pháp à nên tôi không bao giờ đồng ý cái điểm này hết á nên tôi nói á cái văn hóa giao thông là cái quan trọng nhất mình chạy xe ra ngoài đường cứ đúng luật mà chạy thì mọi chuyện đâu có vấn đề đâu chạy bằng mắt để trên trời á chạy bằng hổ báo cáo trồn nữa thì kết quả là gì mình khổ chạy khi mình dính vô câu chuyện đó gia đình mình khổ vợ con mình khổ cha mẹ mình khổ thí dụ như bây giờ Duy Nguyễn chấp nhận cái hoàn cảnh đó thì ok mày còn ví dụ như lỡ mà cái thái độ bạn sốc đi cái thái độ bạn làm cho người ta cảm thấy khiêu khích đi nó thí luôn đi tới đâu đi nó bỏ xe ở trong bãi nó mua xe khác mà nó thật sự với bạn á người ta chạy đúng là cái xe người ta nằm cái thời gian ngắn thôi đó người ta lấy ra người ta sửa phần còn lại là các bạn đó tại sao tôi biết có kinh nghiệm này tại đâu phải nó có vụ này đâu còn vụ nữa đó nó nói kinh nghiệm nó là cái gì đó nó viết bằng cái cái kiến thức của đường đời nó không phải là trang sách nó không phải là trên mạng mà các bạn thấy nhiều bạn cứ lên mạng hăm dọ này nó ừ ra đường đụng mẹt anh duy đồ trời ơi khổ quá à các bạn hăm dọ hoài nên á cái văn hóa mà hổ báo cáo trồn á thì không bao giờ đúng trong cái xã hội văn minh nên một cái xã hội văn minh là chúng ta phải cư xử văn minh mà chúng ta phải ra tham gia giao thông văn minh đó là cái điều gì muốn nói từ đây thông qua video này khép lại cái vụ bảo hiểm mẹ trắng nha mà khép lại mẹ trắng đừng hỏi ai trả duy nguyễn trả bên kia trả bên kia 120 Duy Nguyễn à, 108 rồi dash son kết thúc câu chuyện con mẹt này nằm ở kho 2 tháng chờ nhập hàng của Đức về còn này chưa gắn nữa nè đó bữa sau đi sửa xe em, em kêu gắn giùm anh cái à, rồi các bạn hỏi tôi có bán xe không trả lời không con mạc kỷ niệm con mạc kỷ niệm của Duy Nguyễn đối với Duy Nguyễn là bạch mã hoàng tử đối với Duy Nguyễn là Mercedes 7 tỷ màu trắng không bán đừng hỏi bất cứ giá nào yes. không ạ bạn nên nhiều khi các bạn cứ ờ, làm ăn mà các bạn dân làm ăn mà dù trên mạng người thương cái ghét thằng, thằng ghét mình đó thì lúc nào đóng nó, nó, nó trong mình thứ nhất bị đụng xe nè thứ hai bán nhà nè thứ ba bán xe nè thứ bốn bệnh nè thứ năm phá sản nè hội ăn ti dương nguyễn đồ các kiểu thôi tôi lại mới bố khổ quá trời luôn chừa đường tôi làm ăn đi trời mở phòng game ra kinh doanh làm ăn mà khổ quá nha các bạn đó. nên duy nguyễn chỉ lên mạng chia sẻ với bạn những cái kiến thức thực tế về xe còn mấy bạn hội xe hội gì đó thì đó ok đó cuộc chơi các bạn mình cũng không tham gia hội xe mình cũng không có chơi hội xe này nọ nhiều mình có con mà đi cài thôi nè còn nãy giờ làm từ hồi hồi hồi hồi hồi bảy hồi hồi hồi, hồi trưa là 12 giờ 12 giờ ngày nào cũng chạy từ bờ đông qua bờ tây hết chạy riết mòn bánh xe luôn nó bây giờ thật sự mẹt tôi nó còn tôi chạy lố uh, gần 4 ngàn cây rồi chưa đi kiểm định luôn